đó từ năm 2018 còn giữa năm 2018 nha cả nhà và hiện tại thì dự án này cũng đã có khá là nhiều khách hàng lựa chọn mua đỡ đầu tư cũng như là mua đỡ mà xây nhà và bên trong dự án hiện tại đang có là 6 căn nhà đã được xây dựng và kinh doanh mua bán ở đây Được đặc biệt thì à, dự án này chuẩn bị tiếp tục làm giai đoạn 2 của tiếp theo và phía bên tay trái này của mình và hiện, hiện tại hình như cũng đang có máy à, vào cưa cây cũng như là mấy à, ủi muối xúc à, đang tiến hành vào làm trong cái video trước thì mình có review oh, tình cờ tức là mình tình cờ review được là um, có một số anh xuống đo đạc cũng như là bánh tọa độ đó mà chuẩn bị làm giai, giai đoạn 2 bên cạnh đó là dự án này có tuyến đường HL605 được mở rộng ra thành 14m lúc trước thì nó nhỏ hơn nhưng bây giờ nó đã mở rộng thành 14 mét nha cả nhà và tuyến đường này là một trong những tuyến đường mà nối thông qua giữa dự án của mình và những dự án khác bên cạnh đó là tuyến đường nối thông qua đường Mỹ Phước Tân Vạn đường Mỹ Phước Tân Vạn thì cả nhà được biết rồi là một trong những tuyến đường lớn của tỉnh Bình Dương à, nói từ à, đường ngã ba Tân Vạn cho đến là đi xuống tới Bình Phước chân Thành Bình Phước nha cả nhà và đây là một trong những tuyến đường lớn và dự án của mình cách tuyến đường Bình Phước Tân Vạn này tầm khoảng là 900m khoảng từ 1 km trở lại và ngày hôm nay mình sẽ review hai lô này là LK4 ô số 11 và LK4 ô số 12 hai lô này có giá là 750 triệu trên một lô và hai lô là một tỷ rưỡi nha cả nhà và mình sẽ cập nhật giá thường xuyên của dự án New Thâu 6 này thì mình làm rất là nhiều video của dự án này rồi à, từ cái thời điểm mà giá chỉ có không 700 triệu cho đến cái thời điểm giá lên 730 và hiện tại là giá đang là 750 triệu trên một lô và dự án này so với những dự án mà công ty bất động sản Nam Dương khác đã làm thì dự án này so với những dự án khác thì vừa mức độ tăng giá thì nó sẽ không có tăng nhanh bằng dự án ví dụ như đợt cửa là dự án Vĩnh Tân nhưng mà dự án này nó có tốc độ tăng đều và khán nhà mua thì có khả năng đầu tư được nếu xây ở thì quá tuyệt vời ạ à. thì bây giờ cả nhà hãy theo chân mình đó mà mình review hai cái lô này à, hai lô này ở trước mặt mình thôi và bây giờ mình sẽ chỉ mình sẽ à, cầm máy và mình sẽ nói rõ luôn là vị trí cũng như là khoảng cách như thế nào và chiều dài như thế nào đó dạ, cả à, nhà cả nhà hãy theo chân mình đó mà mình lại review uh, hai lô đó là LK4 ô số 11 và LK4 ô số 12 thì cả nhà hãy theo chân mình ạ à. ở đây là cái vị trí đây là vị trí nha cả nhà đây là vị trí này ngay cái móc này à, ngay cái móc này đi qua đây là tương ứng với cái cột này à, đi tương ứng với cột này đúng rồi đó thì từ cái cột này đi qua đây là 5 mét 5 mét nha cả nhà và ra đây đây cột này thì 5 à, m và sau 12 m thì tổng cộng là 60 m thì đây ạ à, từ đây bước ra đây đây cái nhà theo trong mình ra đây thì từ ngay cái vị trí cột đó cho đến cái vị trí cột này đây à. đây nó ngay, ngay vị trí cột này thì nó là 10 2 mét thì tổng cộng cái lô này có diện tích là 60 mét bên cạnh đó thì mình có 2 mét nó thoát hiểm rồi tính từ tính từ vị trí này cho tới vị trí này thì 2 mét này là 2 mét lối thoát hiểm nha cả nhà và điều đặc biệt thì ở đây mình à, được xây dựng là xây dựng thì theo mẫu nhưng mình không cần phải chừa à, chừa đất mà mình xây dựng hết đất xây dựng hết đất nha cả nhà và xây dựng theo mẫu giống như mẫu bên này lát nữa mình sẽ review một số mẫu của căn nhà người ta đã xây xây sẵn rồi để cho cả nhà cùng xem vì dự án 1 trên 500 là xây theo mẫu hết và điều đặc biệt là ở đây đã có số rồi ở đây đã có số nha cả nhà rồi thì mình review tiếp cái lô cái này là LK4 ô số 11 và cái lô này LK4 ô số 12 thì nó vẫn tương tự như vậy đây nếu ở LK4 ô số 12 này bắt đầu từ cái mép này đây đi lại đây đây cả nhà và đi lại đây ạ à. nhà thấy từ đây qua đấy là 5 mét và biết là từ đây đi lên đây và rồi từ đây đi đi, đi lên đây là cái nhà thấy đi lên đây là 12 mét 12 mét nha và biết là từ đây đi ra đây rồi ở đây là 5 mét nữa như vậy thì hai lô liền cờ này nếu khách hàng là mua đầu tư thì có thể có thể là mua một lần luôn là hai lô LK10 LK4 ô số 11 và LK4 ô số 12 giá là 750 triệu trên một lô và hai lô là 1 tỷ 500 triệu và ở đây mình còn có là vỉa hè vỉa hè là tính từ mép này đi ra đây 3 mét này cả nhà vỉa hè này 3 mét lòng đường 7 mét ở bên kia 3 mét nữa thì tổng lại là 13 mét lòng đường à, lòng đường này này đó lòng đường tính là, đường lọt lòng á là 7 mét với hè 3 mét hai bên thì tổng cộng hết lại là đường của mình có 13 mét ở đây thì điều đặc biệt là điện âm các thấy những cái trụ điện kia là điện âm nha cả nhà đa số những à, dự án 1 trên 500 đã có quy hoạch của nhà nước thì điện âm nước máy và cây xanh như cái nhà Thái cây xanh cũng đã trồng và ở đây thì à, điều đặc biệt á là xây nhà thương mẫu nhưng mà mình xây một trệt một lầu là được rồi không cần phải xây một trệt hai lầu cho nên cái chi phí mình xây dựng nó cũng khá là à, thấp khi mà mình xây nhà bên cạnh đó là thiết kế xây bên trong cũng khá là đẹp à, bây giờ cái nhà hãy theo trong mình đi dạo một vòng bên trong dự án cũng như là review những căn nhà mà mình để cho cả nhà nắm được cái à, mẫu thiết kế để cho cả nhà sau này mua thì cũng có biết được là à, mẫu cái nhà mình như thế nào nhưng mà mình nói thêm này đây là cái mẫu thiết kế bên ngoài thôi nha còn bên trong thì khách hàng có thể thay đổi thiết kế được ở bên ngoài thì bắt buộc là à, theo mẫu thôi và theo mẫu này theo mẫu thiết kế thôi còn màu như thế nào, màu sơn như thế nào hay là hoa quay như thế nào thì khách hàng có thể là thay đổi cũng được không cần bắt buộc là phải đúng một màu mà màu thì khác nhau khách hàng lựa chọn theo cái phong thủy của mình hoặc là sự ưa thích của mình